Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến quay trở lại với kênh Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng cho sự viên mãn. Thì hôm nay tiếp theo thì Phạm Hướng lại tiếp tục là chia sẻ cho quý vị về phong thủy nhà ở của tuổi 1966 Bính Ngọ. Lam và Lữ về phong thủy nhà ở của chính mệnh của chúng ta. Rồi là cung tử vi là gì, cung sinh là gì, cái là gì? Cái cung uh, phi Lam Lữ là gì? hướng nhà xây, hướng nhà tắm, hướng nhà bếp, rồi là màu sắc phong thủy, năm nào được tuổi xây nhà. Cái giờ hoàng đạo của vị khung giờ hoàng đạo của quý vị là khung giờ nào nhé Thì 1966 Bính Ngọ này Lam và nữ nhá. Lam thì là cung tốn, cái cung tử vi hay còn gọi là cung sinh là cung tốn, nữ là cung cảm Cái cung tử vi này á là quý vị xem để là xem uh, thứ nhất là xem lá số tử vi trọng đời qua 100 năm cái thứ hai nữa là cái cung tử vi này quý vị xem cái tuổi của chúng ta hợp vợ chồng tuổi vợ chồng hợp nhau hay không đó là cung tử vi thì tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ chúng ta đi tìm cái cung phi bắt chặt cái cung phi bắt chặt này để em gì khi tìm cái cung phi bắt chặt để chúng ta cải được cái vận mật cái vận mệnh về đường công danh tài lộc của chúng ta cải thiện về đường tài lộc của chúng ta về đường lương duyên về đường tình cảm gia đình vợ chồng con cái rất là quan trọng thì Phạm hướng chia sẻ luôn thì chúng ta lấy 1966 là bính ngọ chúng ta lấy tuổi mình chia cho con số 9 là cái cung bắt chặt chia cho 9 sẽ bằng đó là 218,4 sẽ ra là 218,4 quý vị lấy con đằng sau dấu phẩy đó là con số 4 quý vị lấy con số 4 quý vị cha và bạn quý vị cha và bạn nam thì cha bạn nam nữ ở à, cha bạn nữ để tìm ra cung bắt chặt nhé con số 4 ở cung của bên nam thì đó là cung gì đó là cung đoài nhé La Mạ 1966 Bính Ngọ là cung đoài nhé thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh cung đoài là hướng chánh Tây này ấy rồi thì hướng tiếp theo là hướng Tây Bắc này Tây nam và hướng Đông Bắc nhé đấy La Mạ 1966 Bính Ngọ là con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhé hướng nhà chính cũng vậy mà hướng nhà bếp cũng vậy và hướng nhà tắm cũng vậy nhé đó thì cái con số 4 của vị đại cha và bạn con nữ xem tuổi con nữ là gì nhé nữ 1966 Bính Ngọ cái con số 4 này đó là cung cấn nhá đó là cung cấn nữ mạng 1966 cung cấn thì cung cấn ở đây quý vị tìm ở trên đây đó là hướng đông bắc nhá hướng đông bắc đó là con nhà hướng đông à con con nhà hướng tây nhá con nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh có nghĩa là nam và nữ đều là con nhà tây tứ mệnh nhá tây tứ chặt đấy đông bắc tây bắc tây nam và hướng chánh tây nhá đây là hướng phong thủy nhà ở nhà chính nhà bếp nhà tắm rồi thì Phạm hướng chia sẻ luôn 1966 là thiên hà thủy nhá là thiên hà thủy là mạng thủy thì mạng thủy của mình đó là màu sắc phong thủy Phạm hướng chia sẻ luôn nhé mạng thủy của mình đó là màu trắng màu xám màu nghi là màu tương sinh của mình nhá màu tương sinh cái màu tương hợp của mình đó là màu đen và màu xanh nước biển nhá màu tương hợp là màu đen màu xanh nước biển nhá còn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu lâu đất nhá bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu lâu đất nhá cái màu sắc phong thủy này đấy là quý vị để làm gì để ờ, sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng và mua xe theo màu sắc phong thủy thứ hai tiếp tiếp theo đó là chúng ta mua cái những vật phẩm phong thủy sang sức đeo trên người như này theo màu sắc phong thủy để làm gì để kích hoạt tài lộc nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé rất là quan trọng rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ luôn nhé, cho quý vị nó nam và nữ nhé nam và nữ là bốn hướng tốt kia có ý nghĩa là gì nhá Nam nữ luôn đều là con nhà hướng tây là tây thứ mệnh nhá thì hướng tốt của nam và nữ đó là hướng sinh khí là tây bắc này hướng tốt thứ hai là tây nam, hướng tốt thứ ba là đông bắc là diên niên tốt thứ tư là hướng chấn tây là phục vị nhá. còn bốn hướng xấu đó là hướng chấn đông là tuyệt mệnh chấn lam ngũ quỷ đông lam là lục sát và hướng chấn bắc là họa hại đó là hướng xấu nhá tiếp theo phạm hướng chia sẻ luôn cho mình đó là khi quý vị mà xây nhà mà quay về bốn hướng tốt thì ý nghĩa là gì nhé khi quý vị mà xây nhà tuổi 1966 nam và Lữ Bính Ngọ nhé Bính Ngọ xây nhà mà quay về hướng sinh khí thì khi quý vị xây nhà quay về hướng sinh khí đó là cát khí là sự hanh thông là sự sinh sôi lẫy nở nhá ấy rồi là uh, thăng tiến nhá rồi là mưu sự dễ thành nhá đó là tốt đấy hướng thứ hai đó là hướng thiên y này khi quý vị xây nhà mà quay về hướng thiên y đó là cát khí biểu hiện sự tăng tài tiến lộc này gia tăng sinh khí này đấy, hóa giải các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt nhé và được hộ trì có nghĩa là được phù hộ độ trì được người giúp đỡ nhé được nhiều người giúp đỡ nhé đó là hướng thiên y hướng thứ ba đó là hướng diên niên khi quý vị mà quay nhà về hướng diên niên đó là sinh khí biểu hiện sự vững vàng thuận lợi êm đẹp nhé vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội tình cảm vợ chồng êm ấm hòa thuận nhé đó hướng cuối cùng đó là hướng phục vị hướng phục vị này có nghĩa là phục hồi lại những khí xấu thành khí tốt phục hồi lại những công những công việc không tốt thành những cái công việc tốt những cái không tốt thành tốt nó gọi là phục vị nhé Tiếp theo Phạm Hưởng chia sẻ cho tuổi của mình 1966 năm và nữ luôn lại Cái hướng nhà xấu nhất của quý vị là hướng tuyệt mệnh nhé chẳng may quý vị mà xây nhà hoặc cây quay nhà về hướng tuyệt mệnh đó là hung khí là tuyệt mệnh là hết đời là sự chia ly chia cắt xa vắng ấy tai ương tập ắt nhớ đó vợ chồng ly tán nhớ đó là hướng tuyệt mệnh hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà quay nhà xây nhà về hướng ngũ quỷ thì đó là bị quấy rối ấy quấy phá nhớ rồi là tay vạ rồi là tranh cãi thị phi Đấy, rồi là vợ chồng cũng bị chia ly, chia cãi, tranh cãi nhá. Là vợ chồng cũng tranh cãi. Đấy là bất đồng quan điểm, nó hướng ngũ quỷ nhá. Đó. Rồi tiếp theo là hướng lục sát. Hướng lục sát khi quý vị mà quay nhà về hướng lục sát biểu hiện sự là à, thiệt hại này, đứt đoạn này, chia ly này, thương tổn này. Đó <coughs> nhá. Nó lục sát rồi là vãng vong này. Rồi hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị mà xây nhà lại quay nhà về hướng họa hại đó là là biểu hiện sự là thiệt hại này mất mát này hao tài tốn của này ấy rồi là mưu sự không thành này tình duyên vợ chồng bị chia ly chia cắt này rồi là gia tăng bệnh tật này rồi là khí lực thương tổn này có nghĩa là khi quý vị mà xây nhà mà quay nhà về hướng uh, hướng uh, họa hại thì nó sẽ đem lại cho quý vị về bệnh tật là nhiều nhé bệnh tật triền miên khí âm nhiều hơn khí dương là âm thịnh dương suy đấy khi quý vị mà khí âm nhiều hơn có nghĩa là bệnh tật sức khỏe đang yếu dần quý vị phải làm sao là khí dương nhiều hơn khí âm khí dương nhiều trong cơ thể khí dương nhiều thì có nghĩa là nó lấn át được kháng thể cao sẽ lấn át được bệnh tật xua đuổi được bệnh tật nhé rất là quan trọng một ngôi nhà nó không hợp với mình thì luôn luôn nó đem lại nhiều nhiều cái rắc rối nhiều cái tai vạ nhá ở ờ, khi mà một ngôi nhà nó hợp với mình thì cái gì cũng tốt cả nhá nó đem là nhiều may mắn giống như quý vị lấy vợ lấy chồng thì nó hợp tuổi thì cũng cái gì cũng tốt cả nhá đó là về vấn đề là như thế tiếp theo mà quý vị mà biết được hướng nhà xây của mình rồi thì bây giờ chúng ta có một mảnh đất theo hợp mệnh mình thì quý vị là như thế nào quý vị là phải uh, chọn một cái năm xây nhà cái năm được tuổi xây nhà tại sao người ta gọi là cái năm được tuổi xây nhà cái năm được tuổi xây nhà có nghĩa là cái năm mà không cái năm mà không ờ, phạm vào ba điều như sau không phạm vào kim lâu không phạm hoàng ốc cũng không phạm vào tam tai không phạm vào ba điều này thì đó là những năm được tuổi xây nhà nhé năm được tuổi xây nhà đấy tất cả quý vị lên xem tất cả lịch âm nhé xem tử vi hay xem bất cứ cái gì cũng là ở lịch âm hết nhé rồi tiếp theo thì à, khi quý vị đã biết năm xây nhà rồi thì quý vị lại phải chọn một cái tháng trong năm đó thì phạm hướng chia sẻ luôn trong cái năm đó thì quý vị đã được tuổi xây nhà thì tháng nào cũng có thể xây nhà được nhưng là quý vị phải chọn một cái khung giờ hoàng đạo hợp tuổi với mình nhé ví dụ như quý vị chọn tháng 6 đi quý vị chọn tháng, tháng trong cái tháng 6 đó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày có cái khung giờ hoàng đạo hợp mệnh chúng ta đó, thì chúng ta chọn cái khung giờ hoàng đạo đó để chúng ta khởi công có nghĩa là làm lễ động thổ đấy thì cái khung giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì cái giờ hoàng đạo có nghĩa là cái khung giờ hoàng đạo đó là những thần thiện cai quản thần tốt cai quản giờ hắc đạo là thần xấu cai quản khi quý vị mà à, mà mà làm lễ động thổ ở khung giờ hoàng đạo thì à, thần thiện cai quản thể thì quý vị cầu gì được đấy nhá đấy. thì ở trên cõi trên nó cũng có là thần tốt và thần ác thần thiện và thần ác ở dưới hạ giới ở dưới trần gian cũng có người tốt và kẻ xấu nó đều là như vậy đều có sự đối lập với nhau nhé đó nó là như vậy rồi khi bây giờ Phạm Hưởng chia sẻ luôn cái tuổi 1966 bính ngọ của mình Cái khung giờ hoàng đạo của mình đó là giờ tý và giờ hợi nhé Đó là giờ tý và giờ hợi Khi quý vị biết mình là giờ hoàng đạo của mình là giờ tý hoặc giờ hợi rồi Thì quý vị làm một cái lễ Cái lễ ờ, động thổ gồm có con gà rồi đĩa xôi rồi là có nhang đèn rồi là ngũ quả rồi là gạo muối đấy khi quý vị làm lễ xong thì chính quý vị là người động thổ ngay ở miếng đất đó động thổ tại ở miếng đất đó nhé động thổ lấy quốc động thổ miếng đất đó khi quý vị động thổ xong rồi thì cái phần còn lại là quý vị để cho cho thợ xây nó làm thì phạm nên chia sẻ thêm cái vấn đề này khi mà quý vị mà chọn khi trong thời gian khởi công đó xây nhà đó thì tránh trường hợp bị gián đoạn gián đoạn là sao gian đoạn có nghĩa là chẳng may mà người thợ người ta có việc gì đó người ta nghỉ năm bữa nửa tháng người ta không xây nữa cái đó rất là quan trọng nhé, rất là nguy hiểm thì trong cái thời gian đó thì quý vị như thế này quý vị cũng biết là một cái ngôi nhà một cái ngôi nhà mà bỏ hoang không có người ở rồi là không có hương không có nhang khói thì cái, cái những cái khí âm rất là nhiều những khí âm giống như là uh, rắn rết nó ở này chim chuột bọ nó ở tới nó nu tới nó ở có như là cái thứ vãng vong âm bình âm khí nó tới nó vãng vong nó ở khu ở nhà hoàng đó nó ám những khí xấu vào nó đem lại âm khí nhiều hơn là dương khí nha rất là xấu đó nó là như vậy thì quý vị biết tại sao là khi ở ngôi nhà chúng ta đang xây cất mà tại sao chúng ta gián đoạn mà nguy hiểm như vậy không tại vì chúng ta chưa có lập bàn thờ chúng ta chưa có lập bàn thờ để thỉnh ông thổ địa về trong lom nhà cửa chúng ta lên chúng ta phải là người hóa giải vấn đề này nếu trong cái thời gian bị gián đoạn như thế thì chính quý vị là người ở trong cái ngôi nhà đó quý vị ở trong ngôi nhà đó ở trong cái khu vực đó là cho việc trông lom ngày ngày hàng ngày quý vị đều phải có mặt ở khu vực đó để trông lom trông lom miếng đất chúng ta trông lom nhà cửa hoặc là uh, quét dọn ở khu vực đó để làm gì để biết là luôn luôn ngày ngày đều có người trông lom thì những cái cái vãng vong những cái khí xấu đó âm binh âm khí đó nó không tới nó không vẩn vất ở khu vực của nó, nó không ám khí vào ngôi nhà của ta nhé tại vì những cái vãng vong tại vì nó không có nơi lương tựa nó đi tìm những nơi nào chống những nơi nào không có người cai quản thì nó sẽ ở nó là như vậy nhé rất là quan trọng đó thì quý vị biết rồi đó thì cái, cái đó là phòng hướng chia sẻ thêm cho chúng ta biết được là như vậy nhé khi mà quý vị mà có một cái ngôi nhà nắm bắt được một ngôi nhà hợp mệnh chúng ta thì kinh doanh buôn bán rất hợp nhớ cái gì cũng thuận lợi mà giống như là vợ chồng cũng vậy hợp tuổi chúng ta thì ăn nói cũng dễ rồi là vợ chồng thì nói chung là hòa thuận đấy nó giống như vậy đó ở với một ngôi nhà hợp mệnh thì mình thì cái, những những cái khí, linh khí ở trong ngôi nhà đó nó hợp với mình nó sẽ không đem lại những rắc rối mà khi quý vị mà ở trong một ngôi nhà mà nó không hợp mệnh chúng ta không ngôi nhà không hợp với mình thì nó sẽ đem lại nhiều nhiều khí xấu đem lại nhất là những cái thứ không tốt cho chúng ta nhé đó là rất là quan trọng về cái vấn đề là phong thủy nhà ở nhé rồi tiếp theo thì Phạm Hưởng chia sẻ cho quý vị là cái năm được tuổi xây nhà của tuổi 1966 Bính Ngọ nhé cái năm được tuổi xây nhà nhé năm được tuổi đó là 2023 2024, 2026, 2032, 2033, 2035, 2042, 2044 và 2050. Đó là những năm quý vị là năm được tuổi xây nhà nhá. Đấy. Thì những cái năm này là những cái năm quý vị không phạm vào ba điều tuyệt kỵ. Đó là không phạm vào kim lâu, không phạm vào tam tai, cũng không phạm vào hoàng ốc nhé. Đây là ba cái vấn đề nghiêm trọng khi chúng ta mà xây cất nhà cửa hay làm nhà làm cửa đó là không phạm vào ba cái điều này nó rất là nguy hại nhé thì cũng mong là qua cái video này thì à, hữu duyên cái tuổi 1966 bính ngọ Lam vào nữ xem được cái video này để biết được thông tin là cái tuổi của mình hợp với uh, hướng nhà như thế nào phong thủy nhà ở của mình là ra sao hợp với con nhà hướng đông hay con nhà hướng tây đó để biết được nắm bắt được những phong thủy nhỏ biết được cái ờ, năm nào xây nhà được khung giờ hoàng đạo là gì màu sắc phong thủy là gì nhá cung tử vi là gì mà cung bắt chặt là gì đó thì khi quý vị đến với cái kênh của phong thủy nhà ở của phạm quang hưởng thì luôn luôn cho sự viên mãn thì phạm hưởng luôn luôn là chia sẻ cho quý vị những cái uh, những vấn đề liên quan đến phong thủy nhà ở Đấy, nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta luôn luôn chia sẻ những về cái thông điệp hữu ích về phong thủy nhà ở rồi là về cuộc sống gia đình nhá nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta thì thôi thì uh, cũng mong là cái video này hữu duyên những cái tuổi 1966 bên ngọ sẽ xem được và cũng đừng quên là cho một like và đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho mọi người cùng xem nhé để Phạm Hướng còn có động lực sẽ làm thêm những video tiếp theo liên quan đến phong thủy nhà ở nhé đó để chia sẻ cho quý vị để quý vị nắm bắt được là phong thủy nhà ở nó quan trọng cái tầm quan trọng của nó với chúng ta nó như thế nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta nhé thì thôi thì phạm hướng xin tạm biệt và tạm dừng cái video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé